chúng ta phải biết modeling là mô phỏng một cái hình mẫu nào đó muốn có một cái kỷ luật thì chúng ta bắt trước theo một người nào đó đã thành công thì Kiên sẽ có một cái chủ đề riêng về modeling các quy trình các phương pháp làm sao để mình mô phỏng để đạt để trở thành một cái con người mà chúng ta ước mơ trong đầu chúng ta có một hình mẫu rồi chúng ta đã có một cái ai đó thần tượng rồi và cách làm sao để modeling làm sao để mô phỏng người đó để trở thành con người đó thì Kim sẽ có một mô một chương trình chuyên sâu khác để chia sẻ anh chị vào ngày khác còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ứng dụng nó để làm sao anh chị mô phỏng bắt chước để gia tăng được cái sự kỳ luật của mình các anh chị sẽ thấy rằng người thành công họ có thói quen của người thành công và người thất bại có những thói quen của người thất bại các anh chị sẽ thấy rằng người thất bại thì xem tivi mỗi ngày còn người thành công thì đọc sách mỗi ngày khác biệt không các anh chị người thất bại thì luôn chê trách người khác còn người thành công thì luôn khen tặng người khác người thất bại thì sợ phải thay đổi còn người thành công luôn nắm bắt cơ hội cơ hội tới là họ nắm bắt ngay họ không có bất kỳ một cái nỗi sợ nào ở trong đầu cả tiếp theo người thất bại thì ôm lòng thù hận ghen ghét còn người thành công thì họ tha thứ cho người khác người thất bại thì nói về câu chuyện của người khác còn người thành công thì luôn nói về ý tưởng các anh chị sẽ thấy những người thành công đó, nói chuyện với họ lúc nào họ đầy ý tưởng và họ nói ra ý tưởng suy nghĩ trong đầu rồi người thất bại thì lúc nào cũng nói rằng tôi biết rồi tôi biết rồi tôi chẳng cần phải học gì cả và khi chúng ta nói tôi biết rồi thì có nghĩa là tôi chết rồi bởi vì cái tôi của mình quá lớn chúng ta sẽ đóng lại cái cánh cổng học tập của chúng ta còn người thành công thì sao không ngừng học tập từ mọi người luôn luôn học tập học bất kỳ nơi đâu người thất bại thì luôn quở chắc và nhắm vào những khuyết điểm của người khác còn người thành công thì luôn chịu trách nhiệm về bản thân mình người thất bại thì chỉ nghĩ đến cái quyền lợi cá nhân của mình còn người thành công thì nghĩ đến lợi ích chung của những người khác người thất bại thì không đặt mục tiêu dài hạn còn người thành công thì lúc nào cũng đặt mục tiêu cho tương lai của mình đó là sự khác biệt về thói quen của người thất bại và người thành công của một người vô kỷ luật và một người kỷ luật rồi Kiên sẽ tiếp tục với chủ đề là gì thích hay không thích Kiên có học trò thì những cái bài học trò nói với Kiên rằng thầy Kiên ơi em chỉ thích làm những gì mà em thích và những cái gì có hứng thú thì em mới làm còn những gì không thích thì em sẽ không làm thì mình rất là tôn trọng các bạn và mình nói rằng ok điều đó thì ai mà chả giống nhau ai cũng thích làm những cái gì mà mình thích và làm sao là né tránh đi những cái gì mà công việc gì làm cho mình mệt mỏi khó chịu giống như việc đọc sách vậy Kim sẽ nói với anh chị rằng không có ai thích đọc sách đâu bản thân Kim cũng không thích đọc sách người thành công cũng không thích đọc sách và chả ai thích đọc sách cả nhưng người thành công là người làm sao các anh chị họ chấp nhận làm những cái công việc mà mình không thích còn người thất bại chỉ tập trung làm những gì mình thích giống như là chơi game chơi điện thoại hút thuốc lá cờ bạc trai gái họ thích làm những việc gì mà mình thích còn người thành công thì họ luôn làm những công việc mà họ không thích và họ phải kỷ luật những công việc thích họ sẽ không làm mà họ chỉ tập trung vào những công việc không thích để làm sao đạt được cái đích cuối cùng không có ai thích dậy sớm vào lúc 5 giờ nhưng đảm bảo với các anh chị ở đây 24 con người ở đây và những cái con người ngoài kia bao nhiêu con người ngoài kia phải dậy vào lúc 5 giờ sáng là một cái điều chả ai thích cả nhưng mà muốn thành công họ phải dậy sớm phải kỷ luật bản thân mình các anh chị có đồng ý không ạ à? đọc sách nè chạy bộ nè tập thể dục thể thao nó rất đau đớn đọc sách thì rất nhàm chán dậy sớm thì rất là mệt mỏi rồi hàng loạt những cái công việc mình không thích nhưng mà mình biết rằng khi mình làm những cái thói quen tốt này mình sẽ làm cho cuộc đời mình tốt hơn mình kỷ luật hơn thì mình buộc phải làm ok không chị do đó mình chọn công việc mình thích hay không thích kỷ luật hay không kỷ luật là phụ thuộc vào các anh chị rồi ở ngoài kia và nó có một cái tư duy so sánh với tư duy và thói quen nha anh chị nhiều người nói rằng à, tôi đã đọc sách rất nhiều hàng trăm cuốn sách đi học rất nhiều các khóa học rồi tại sao tôi chưa, chưa thành công thì Kim xin trả lời với các anh chị rằng nếu như bạn có tư duy thành công thì bạn sẽ không thành công đâu mà bạn phải có thói quen thành công thì bạn mới thành công đi học để cho chúng ta tư duy và khi chúng ta tư duy tốt rồi thì chúng ta phải chuyển hóa nó ra thành hành động thành thói quen thành kỷ luật muốn thành công thì phải thói quen thành công chứ còn tư duy thành công thì chỉ là để cho chúng ta hiểu và biết mà thôi các anh chị có đồng ý với Kiên và điều này không ạ à? đồng ý thì comment xuống bên dưới là đồng ý đồng ý thì comment xuống bên dưới là đồng ý và để làm sao anh chị mô phỏng phá theo người khác thì chúng ta cần phải xem xét cái phương pháp của những người thành công họ đang đi như thế nào quy trình của họ thực hiện như thế nào thì chúng ta mô phỏng theo bắt chước theo và nếu được thì chúng ta nên có một cái người cốt một người huấn luyện viên họ đã đạt được cái kết quả đó rồi và việc của chúng ta làm sao ạ step by step đi theo người đó nhờ người đó huấn luyện cho mình để đạt được mục tiêu đạt được kết quả mà người thành công đã đạt hoặc là trong những cái gọi là đi tập thể hình đó anh chị những người PT đó họ đã có được body đẹp một sức khỏe tốt họ đã trải qua hành trình rồi và bây giờ họ sẽ kéo mình đi và việc của mình là gì ạ à? đi theo họ làm theo họ bắt chước theo họ để đạt được kết quả giống như họ đó chính là mô phỏng là mô đồ linh theo một cái hình mẫu theo một cái người nào đó mình ngưỡng mộ thì mình đi theo họ mình làm theo họ thì khả năng rằng chúng ta sẽ đạt được cái cái kỷ luật đó cái thói quen đó cái thành tựu giống như họ vậy các anh chị thấy cách này có hay không ạ à? hay thì comment xuống bên dưới là hay rất hay thì comment xuống bên dưới là rất hay